quá trời xe rồi tụi mình đang đi tới thành phố nào Brussels trời mùa đông nên tối thui nha cả nhà hơn là có một tí mặt trời đó cho nên nhìn mới à, à sáng sáng đừng kẹt xe nha còn khoảng ờ, nửa tiếng nữa là tới chỗ mình ở khách sạn mà nếu mà kẹt xe là không có đi chơi buổi tối được nè chào cả nhà đã trở lại kênh của Linh à, Mình bây giờ thì à, à, vừa đi cái metro xong Một chút xíu Linh sẽ quay cho mọi người coi đi metro như thế nào Nhưng bây giờ là mình tới cái trung tâm của châu Âu Nghĩa là cái thủ phủ của một trong hai thủ phủ của châu Âu là là Brussels của Bỉ à, Bây giờ thì tụi Linh sẽ đi tìm quán ăn và quay cho mọi người coi cái cảnh đêm ở bên này như thế nào nhé cái giá trên internet thì rất là rẻ mà tại sao mình ở đây thì mình không thấy nó rẻ không biết không biết mình đây là cái cổng metro và tụi mình sẽ đi cái metro này để đi xuống ờ, trung tâm của ờ, um, thủ đô của mỹ đây là đường phố xung quanh mình ít đi xe công cộng lắm cả nhà cho nên ờ, ít có rành trên cái metro á, thì tụi linh được một cái ờ, người da màu hướng dẫn đi lại cái khu vực này thì cái khu vực này không hẳn là cái khu vực uh, chính của thành phố Brussels uh, ờ, nhưng mà anh đó nói là cái chỗ này uh, có uh, nhiều người da màu và văn hóa của nhiều người da màu và nhà hàng thì tụi linh muốn đi thử người da màu rất là thân thiện nha cả nhà à, và người hồi giáo cũng vậy nữa nha cả nhà họ rất là thân thiện và dễ thương uh, khác với những cái gì mà trên truyền thông mình đọc về họ Đây là lần đầu tiên Linh đã tới cái Brussels mấy lần rồi Nhưng mà à, đây là lần đầu tiên Linh đi lang thang buổi đêm ở bên uh, chỗ này ở đây thì thấy cũng có nhiều đống rác ở phía bên ngoài chắc là họ để để ngày mai à, xe rác đến mọi người thấy ờ, người da màu tụ tập rất là đông ở bên ngoài đừng lo lắng tại vì mình á, cũng có nhiều bạn người da màu lắm và họ rất là dễ thương hay giúp đỡ mình tính tình của họ rất là thẳng thắn à, nói chung là nhìn có vẻ hơi cọc tính nhưng mà và ờ, rất là dễ chịu ở đây họ bán cái gì bên ngoài mình không biết mình chưa có thấy thấy có những cái món đồ ăn à, đặc trưng của họ đó nha cả nhà đây là cái tiệm bán tạp hóa bán ờ, rau củ sorry sorry à, ăn mía ông sợ em nói ăn mía bên đó cũng có tiệm bán rau củ quả của rất là nhiều người da màu và linh muốn thử thức ăn ở đây à, linh vào một cái à, một cái quán ăn đây là cái đơn mà họ treo bên ngoài thì linh thấy rất là lạ có chuối uh, có ờ, nhiều cái ờ, món chuối mình không biết như thế nào đây là chắc là à, chiên và có nhiều món linh muốn thử linh không biết là nó ngon hay không nhưng mà mình cứ vào mình thử Linh đã ở phía bên trong cái nhà hàng của uh, người da màu à, và à, tại vì ở đây hiện tại có nhiều người cho nên Linh không có quay cảnh xung quanh khi nào mà vắng người thì Linh quay ở trong tại vì cũng nhỏ thôi nhưng mà Linh có cái thực đơn của họ để Linh quay cho mọi người xem nha Linh thấy cái uh, mấy cái thức ăn cũng uh, rất là lạ Linh thử cái món lạ lạ ở đây thức ăn ở cái quán này thì uh, Linh thấy uh, giá cả rất hợp lý bình dân họ có cái món uh, cái món này với là chuối mà Linh không biết là cái gì luôn á nha cả nhà tại vì đây là tiếng Pháp mà Linh không biết tiếng Pháp vậy hay chói à đây và nhiều món khác thì bây giờ thử thôi bây giờ thì vắng khách cho nên à, tụi linh sẽ à, quay sơ sơ cái cảnh trong này nhà hàng nhỏ nhỏ lắm như là vậy là mọi người đã thấy hết cái à, một phần của nhà hàng rồi đó kiểu mình gọi bên tiếng Việt Nam của mình là quán ăn á cả nhà je iets kunt vinden wat in de buurt van het, uh, natuurlijk heeft dat van het hotel door. Wat er in de buurt daar zo eh, een plakservice te krijgen is. Dus, eh, als, je wat anders van plan was vanavond, dan kan ik het wel ook doen. Dus we hebben toch niet eh, de avond dat we druk zijn. Cái này là chuối cả chuối. Ik weet het niet. Ik kan, even kijken of er iets in dit, maar ik weet zeker of er een. Hmm. Không có khó ăn, dễ ăn lắm Ja, nou, bij de Lupo, ja, gewoon, ja, smurrie. Ja. ja. bij de Lupo zat het al, maar hier vind ik het zeker. Dus kijken. Appelton. Nee, dat is, nee. Đậu hay à? Ờ, không, không. Sao đây không dùng 공기인데 이렇게 나온 거는 Nou, verschil, dan stuur het aan de Nee, want we hebben een uh, servicecontract met Renault. Of geen servicecontract. Dat, daarom zeg ik, lange verhaal komt nog een keer. ja, oké. Okay. Ở đây có một loại sao đặc dạ, biệt. Ja, Linh chưa biết loại gì. Linh thử. Của anh vậy đó hả? Hả? Hoặc là Ừ. cái này ô oh, cái sao này ngon lắm cay kinh khủng luôn ô oh, cay lắm mất cả nhà cái sao này cay thật luôn à, có một cái ly cốc nè ừ. lên thấy đồ ăn rất là dễ ăn ừ, Thôi lên bưng lên vậy cho nó nó, nó dễ dễ chịu hơn cho mọi người Ăn à, ngon lắm ừ. Cái um, về hàng này á là bán qua ờ, thức ăn đặc trưng của Cameroon uh, thì ở đây vòng vòng cái khu vực này họ có nhiều cái nhà hàng như vậy lắm chút xíu lên ra ngoài lên quay tại vì mới đến đây nhưng chưa có biết cái khu vực này là ở khu vực nào luôn á cũng không biết đường phố của nó Linh sẽ về lên tìm và linh đi ở dưới cái description cho mọi người xem nhé giờ tiếp tục ăn nha ừ, con hơi khô anh biết cho em thử cái miếng này linh à, lấy cái miếng này linh thử thì ở phía trong nó cái ánh sáng này xấu quá làm linh xấu thật à, có cái um, phía trong có đậu phộng và mình chấm với cái nước sao uhm. chấm với cái nước sao này nè uhm. và cái sốt cay cay hồi nãy đó cả nhà ngon lắm rất là ngon mặn mặn ú ăn riết mặn mặn ú wow cái ờ, cái nước mà sốt ớt á nó cay kinh khủng luôn mình là thích ăn cay lắm đó mà mình ăn mình thấy là nó cay kinh khủng là bạn biết như này thì ly này nó có nhiều hương vị hơn còn ly này nó chỉ có hoa gì ta hoa gì ta อะไรหรอฮาอีบิซับอีบิซับừ. nó có vị rất là nhẹ hơn cái này tại vì hồi nãy cái này có cay cay đó là cái nhà là gừng đó cả nhà thì gừng nó trộn nhiều mùi vị gừng nè chuối nè dâu rồi ờ, bạc hà thì nó nhiều mùi vị hơn mà có con này uống thì nó thanh đạm hơn nó nhẹ nhàng hơn ừ nói chung là đến khu vực này mọi người thử đi nhé mình à, gọi một ly cocktail không biết có gì trong đó luôn nhưng mà uống thì có vị chua chua của dâu và cái mùi thơm của của bạc hà và một tí rượu nhẹ thấy là lạ, lạ cay cay ừ. có cái vị cay cay như cả nhà hy vọng vẫn còn sức để à, đi đến những cái điểm khác tối nay là tối đầu tiên đó cho nên hơi à, là lo ăn xong rồi tụi mình đi dạo phố một vòng dạo tiếp thì cái khu vực này á, nó ờ, thật sự là có rất là nhiều người da màu giống như là cái khu vực chắc là người tàu của bên mỹ hoặc là bên hà lan cái khu vực tập trung có nhiều cái dân á, uh, dân tộc của người ta ờ, là họ rất đó nha bây giờ trời rất là mưa à, mưa phùng chứ không phải là mưa to nhưng mà mình nếu mình đi như vậy nè một hồi một chút xíu thôi mình ướt như con chuột lột ông bóng gì đâu ra ở đây nhiều chỗ để rác ở ngoài đường quá cả nhà hello ah oui, tu cherches plus à cũng được Wow, bên chỗ kia nó ngập rác luôn Mình hy vọng một hồi, một chút xíu nữa mình gặp cái nhóm nhạc đường phố Nhưng mà bài này chắc hơi ít rồi có nhiều người ở phía trước thì mình phải quay mình tránh người ta à, ờ, chỉ có var mồi. Cửa hàng vẫn còn mở cửa Tối rồi đó 9 giờ tối mà bên này vẫn còn mở cửa tụi mình đã đi xa rất là xa cái khu vực của ờ, người châu Phi rồi à, đang tìm đường đi về nhà thì bây giờ đi tại hồi nãy đó để ăn xong thì đi về nhà được rồi nhưng mà đâu có thèm đi mình ờ, lâu lâu mình cấm lúc cái dịp qua đây mà cho nên à, tự do đi khám phá thành phố và đi một hồi thì lạc luôn bây giờ thì phải tìm đường về nhà đó cả nhà ở về khách sạn đó giờ dạ, mình ờ, chờ để băng qua đường đi đến một cái nơi khác Linh cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của Linh Hẹn gặp lại mọi người vào clip sau nhé Chúc cả nhà một ngày thật vui Nhớ like, subscribe cho Linh nha Bye bye